bản làng yêu ơi em rời phố thì vượt núi băng rừng công cái chữ lên non dầu nắng mưa hay mùa đông giá lạnh cùng các em thơ vượt núi đến trường hy sinh tuổi xuân bám trường bám bàn cho trẻ vùng cao viết tiếp những ước mơ tình yêu thương như hoa rừng ngào ngàn dành cho em thơ như ngọn núi dòng sông gánh tay chứa băng rừng lội suối dưới non xanh mây vờn lình đèo cao rừng nai ngàn đã đi vào giấc ngủ thương ngọc trò còn chưa ấm chưa no trang giáo áng còn gì xanh tuổi xuân em qua theo những mùa ban nở cong chữ chồng người cho tươi sáng ngày mai em rời phố thì vượt núi băng rừng cõng cái chữ lên non dẫu nắng mưa hay mùa đông giá lạnh cùng các em thơ vượt núi đến trường hy sinh tuổi xuân bám trường bám bàn cho trẻ vùng cao viết tiếp những ước mơ tình yêu hoa rừng ngào ngạt dành cho em thơ như ngọn núi dòng sông gánh cái chữ băng rừng nổi suối dưới non xanh mây vờn đỉnh đèo cao rừng đài ngàn đã đi vào giấc ngủ thương học trò còn chưa ấm chưa no trang xanh tuổi xuân em qua theo những mùa bán nở công chứ chồng người cho tươi sáng ngày mai gánh cái chữ băng rừng lội suối dưới non xanh mây vun đỉnh nhau cao rừng đại ngàn đã đi vào giấc ngủ thương hồng cho còn chưa ấm chưa no ngát nở công chữ chồng người cho tươi sáng ngày mai tuổi xuân em qua theo những mùa ban nở công chữ chồng người cho tươi sáng ngày mai tuổi xuân em qua theo những mùa ban nở công chữ chồng người cho tươi sáng